5 điều nhiều người thường hiểu lầm về việc đi chùa. 1. Đồ ăn đơn giản, không ngon. Đi chùa ăn khám khổ là thế, thịt cá đâu mà ăn. Nhiều người nghĩ món ăn ở chùa không ngon đâu, nhưng hãy nhìn dàn buffet này xem, quá trời quá đất món ăn, nào chiên, nấu, hấp, nướng, đủ màu sắc, đủ hương vị. Ẩm thực Phật giáo phong phú, ăn bao ngon, đảm bảo sức khỏe mà còn tăng trưởng lòng từ bi. Lối ăn này phải nói rất lành mạnh để mọi người hướng tới. 2. Toàn mặc áo nâu sòng, lạc hậu đây lại là một suy nghĩ không đúng hoàn toàn. Đức Phật không bắt Phật tử mặc quần áo xấu xí, giả nua, mà người Phật tử hoàn toàn có thể mặc đẹp vào những dịp lễ hội. Người Phật tử ngoài việc rèn sửa thân tâm để làm đẹp tâm mình, thì việc diện những trang phục đẹp sẽ giúp truyền tải hình ảnh một Phật giáo tươi sáng, thu hút nhiều người tham gia. 3. Chỉ gõ mõ, tụng kinh Gõ mõ, tụng kinh là một phần trong đời sống tu tập của người Phật tử, nhưng đó không phải tất cả. Người Phật tử còn tham gia những hoạt động vui chơi, hát ca, mọi người cùng hát những bài hát vui tươi mà mang đậm vị Pháp, vui chơi cũng trên tinh thần lục hòa. Những hoạt động thoát tưởng là đời đó đã khéo léo uyển chuyển đưa đạo đến gần với mọi người hơn. 4. Người già, chán đời mới đến chùa Hãy nhìn những người ở đây xem, không chỉ có người già mà còn có rất nhiều bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên đại học và cả những cô bác, anh chị thuộc mọi thành phần trong xã hội từ giáo viên, bác sĩ, nhân viên cơ quan đều có mặt. Đến với Đạo Phật là đến với đạo trí tuệ và yêu thương, bất kỳ ai cũng có thể đến với Đạo Phật nhé mọi người. 5. Đến chùa sống an phận, tiêu cực Đúng là Đức Phật dạy rằng đời là bể khổ, sống ít biết đủ nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống chán đời, sống an phận. Người Phật tử biết đời là khổ nên phải quý trọng cuộc sống của mình, gắng tinh tấn tu hành, không quá đặt nặng vật chất nhưng vẫn sống vươn lên, làm cho nhiệm vụ của mình và mọi người đều rất yêu đời, hạnh phúc, không thấy một ai chán đời. Hy vọng những điều trên sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn khách quan về đạo Phật và nếu có điều muốn chia sẻ về đạo Phật, mọi người hãy cùng bình luận bên dưới nhé.